Chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay thì à, mình à, xem mấy con mèo con của mình các bạn Nó bị nhiễm trùng mắt hôm nay mình sẽ giải cứu giúp mấy con mèo con nó khỏi bị nhiễm trùng mắt các bạn Hôm trước thì mình cũng có làm video về mấy con mèo con mình rồi Mình đã làm nhà cho nó ở các bạn Hôm nay thì <clears throat> mình cũng chả hiểu tại sao là mắt nó bị nhiễm trùng các bạn Có thể là do... Uh, con mèo mẹ này. nó là cái, lứa đầu tiên cho nên nó chưa có kinh nghiệm với lại cái sữa nó không được tốt ấy thì mèo con nó ừ, sức khỏe nó kém với lại nó bị những cái bệnh này bệnh khác Đấy. thôi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mấy con mèo con mình và mình sẽ giải cứu là sẽ giúp mấy con mèo con nhé các bạn nhé các bạn hãy xem hết ờ, video clip của mình đây bạn con nào nó bị đau mắt đấy các bạn nhìn rất là tội nghiệp luôn Đấy, nhiễm trùng mắt này con này bị này con này bị một bên mắt này con này bị một bên mắt cho có cái chai nước muối các bạn nước muối sinh lý ấy. Đấy. và cái natri clo các bạn để mình nhỏ vào mắt nó với bông gồ đấy mình lau mình vệ sinh rồi bây giờ mình sẽ làm cho con mèo các bạn mình sẽ lau đi cho nó tội nghiệp quá là một lúc là nó sẽ mở được cái mắt nó ra thôi các bạn con mèo cái này nó sinh con lần đầu tiên ấy. cho nên là nó chăm sóc nó cũng được tốt cái mắt nó sắp mở được ra rồi đấy <coughs> mắt đấy mắt nó mở được rồi đây các bạn mở dần được rồi đấy lau cho nó sạch sẽ đấy các bạn ạ người nó co quắp lại đây. Ướt đợi cho nó khô đi các bạn sau khô vệ sinh cho nó sạch sẽ mình để cho con này con mèo mè nó tự chăm ấy nó tự chăm mà nó chăm kém quá nó làm mấy con nó còi đấy các bạn thân con tí mẹ pha sữa cho nó nhé pha sữa sứa cu pha một tí cho nó đừng có ấy mà có này nó uống mà rồi lau đi lau lại các bạn có cái lò to to nó uống hết hạn con nhà uống vâng này này bế đi kìa này bế đi kìa lau đi lau lại cho nó không muốn mẹ sạch đi chỗ bẩn thì bạn bỏ đi cái bông ngô nó bẩn rồi thì bỏ đi Đấy, mắt nó mở được rồi đây các bạn rồi tiếp theo mình ờ, sẽ cho cái muối đất ri vào các bạn cái mắt nó cho nó khỏi nhiễm trùng ấy. đắt clo lên, Rồi lúc sau thì nó sẽ sẽ khỏi thôi rồi tương tự mình sẽ làm cho hai cái con mèo này hai chú mèo bên này bạn này thì có vẻ khỏe mạnh hơn này con mèo tam thể vừa nãy con này mèo, mèo mướp này. cũng bị đau mắt này mắt này không mở được đây các bạn này bây giờ mình tương tự mình sẽ lau đi cho nó vệ sinh cho nó ôi giời hăng thế hăng thế em thương này thương này thương này thương này thương này ờ, tương tự cái bên cái mắt nó không mở không mở được các bạn không, không mở được thì mình lại cho ướt cho ướt cái bông cồn này làm khó quá còn lâu đây mẹ nó đây các bạn nào chưa con đấy con rồi, mắt này nặng rồi vừa lau là mắt nó mở được rồi đây các bạn này đấy, bây giờ mình sẽ vệ sinh như nó ra ngoài nào con nào rồi bây giờ mình sẽ nhỏ mắt cho nó đậu cả hai bên mắt rồi bạn này cũng bị đây này các bạn đấy bạn nào cũng bị một bên mắt bị nhiễm trùng mắt này mình không để ý à, mình kệ nó là nó xe hỏng hết mấy con mèo này tội nghiệp lắm các bạn lại bị mất trái này. lau cái mắt nó các bạn có những cái gì mắt này cái gì mắt này. không mở nổi Đấy, bây giờ mở rồi các bạn mình lại tra thuốc vào các bạn rồi một ngày mình có thể làm hai ba lần các bạn thường xuyên là như vậy thì nó sẽ sẽ khỏi này nó cũng bị ướt không đâu Đấy. mắt nó khá hơn rồi đấy các bạn nhìn rõ hơn rồi đấy Ừ. Mình cái hộp sữa các bạn Sữa con mời nhé Cho nó vừa Sữa tôm mình cho vào cái ly thì mình pha bổ sung dinh dưỡng <coughs> pha sữa đang ốm đang ốm đang ốm để sờ uống nào sữa sữa ở đây đây cần con bê hộ một con nào rồi để ông làm ờ ừ, cho con kia sang này cho uống lên này trong nhà nói sướng không nhưng mà ông cất đâu có nhà nó mà bình nào hả ông cất trong bình hả không trong chỗ bếp ấy chỗ hiếp bọc bài ấy nãy không có à hôm nay trong no rồi đó con gì nó bay vào mắt đấy nó bị uh, nhiễm trùng em này nó căng sữa này nó con này nó vẫn còn ừ, có sữa các bạn vừa này nó uống uống lây với con mèo mẹ khác ấy. sang nó <laughs> làm chung nó uống rồi tí nữa cũng cho hai con này sang luôn con này nó không uống sữa đâu hai con kia uống sữa Thôi video mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thấy video này hay thì hãy like chia sẻ nếu chưa đăng ký kênh các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác xin chào và hẹn gặp lại